hương vị pháp bảo thiện sư Nanda hạnh thu thúc hôm nay sư sẽ giảng về hạnh thu thúc thật sự không mấy ai thích hạnh hạnh thu thúc dù vậy thường ta vẫn tự kiềm chế giữ gìn trong rất nhiều trường hợp vì đó là một điều kiện rất cần thiết giữ cho xã hội có trật tự và nề nếp. Ví dụ người dân xứ nào phải theo luật lệ của xứ đó. Luật lệ là gì? Chẳng qua là những quy ước hoặc điều lệ phải tuân theo. Phần đông ai cũng không thích luật lệ, nhưng vẫn tuân hành, vì nếu không bản thân bị thiệt hại hoặc gặp rắc rối với luật pháp. Ví dụ không lấy của cải người khác bằng sức mạnh, hoặc bằng trộm cướp là một hình thức thu thúc. Nhiều khi ta phải tự chế không làm hại người khác, vì chính ta cũng không muốn ai xâm phạm của cải và đồ vật của mình. Sự kiềm chế được thấy rõ ràng nhất là khi chúng ta lái xe không quá tốc độ mà chính quyền đã đặt ra. Nếu lái nhanh hơn sẽ bị phạt, hay dù rất vội vàng đến một nơi nào đó, nhưng thấy đèn đỏ ta cũng phải ngừng xe lại. Nếu không sẽ bị phạt hoặc gây tai hại. Sự kiềm chế này có được là vì chúng ta thấy rõ sự nguy hiểm trước mắt. Cũng vậy khi ngồi trên xe ta phải buộc dây an toàn. Mặc dù dây an toàn hạn chế các cử động, nhưng đề phòng cho người trong xe khỏi bị thương khi gặp tai nạn. Trong công việc cũng vậy. Mặc dù trong tâm ta muốn đi trễ về sớm, nhưng biết sợ những hậu quả không hay, nên phải cố gắng đúng giờ. Ví dụ khác, khi dùng thực phẩm, chúng ta cũng phải tự chế rất nhiều. Một người có bệnh tiểu đường hoặc cao máu vân vân phải tránh những món tuy thích khẩu nhưng có hại cho tình trạng sức khỏe, vì biết rằng nhờ kiên cử bệnh sẽ bớt. Như vậy trong đời sống hàng ngày chúng ta luôn luôn có những sự tự khắc phục này. Khi chúng ta hành thiện, thì sự tự chế này lại trở nên quan trọng hơn nữa. Đức Phật dạy năm loại thu thúc, trích từ trong kinh đoạn này một ít và đoạn kia một ít. Theo phản ngữ thu thúc là Sanvara, còn có nghĩa khác là bảo vệ tức là bảo vệ mình đối với những người khác. Thu thúc qua sự gìn giữ giới luật. Patimokkha ở đây là những giới luật dành cho các tỳ kheo 227 giới, cũng như các tỳ kheo ni 371 giới. Chữ Patimukha Samvara gồm có hai phần, Patimukha và Samvara. Thông thường phạn ngữ hay có chữ đôi như vậy, thì một chữ có nghĩa chính và chữ kia có nghĩa phụ. Có lúc hai chữ đồng nghĩa như nhau. Trong chữ Patimukha Samvara, hai chữ có nghĩa như nhau đó là sự thu thúc, tự kiềm chế. Về ý thì chúng ta nên hiểu Patimokkha Samvara, ở đây là sự thu thúc qua sự gìn giữ những điều luật trong Patimokkha. Nói về sự thu thúc qua giới bổn của chư Tăng, thì Đức Phật có dạy như sau. Ở đây, người tỳ kheo an trú trong những điều luật của giới bổn. Người này có tư cách đúng đắn chỉ lui tới những nơi thích hợp. Người này thấy trong những cái lỗi nhỏ nhất có sự nguy hiểm lớn lao. Và như vậy vị tỳ kheo tự rèn luyện tu tập của mình bằng cách giữ gìn điều luật trong giới bộ. Sự tự chế qua điều luật của chư Tăng trên đây là dành riêng cho các sư. Đối với cư sĩ thì giới là si lạc, là thu thúc qua năm hay tám giới mà chúng ta đã thọ nhận. Vậy khi một người cư sĩ xin giữ tám giới hoặc năm giới là phát tâm hành trì, sự tự chế qua giới đức. Giới lúc nào cũng có nghĩa là thu thúc, tránh giữ, kềm chế. Khi nói tránh giữ không sắc sanh, câu này có ý nghĩa tiêu cực. Đổi thành nghĩa tích cực, tôi muốn giữ hành từ bi. Câu không còn là giới nữa. Như chúng ta biết tâm từ hay tâm bi không phải là giới, mà là sự rèn luyện tâm. Phawana. Đây là một điều rất quan trọng. Nhiều người muốn tránh câu tôi muốn tránh giữ không trộm cắp, muốn lấy vật người ta không cho thành câu. Tôi nguyện sẽ có tâm rộng lượng và cúng dường bố thí. Như vậy thì nó không còn là một giới nữa. Vì vậy nên suy nghĩ khi chúng ta xin giới ra sao thì chúng ta nên giữ đúng như vậy thu thúc qua chánh niệm phạn ngữ sa tích sóng và gồm hai chữ nhưng chỉ chung một nghĩa đó là chánh niệm khi ta có chánh niệm trong tâm thì được bảo vệ vì lúc đó không có tâm sợ bất thiện nào có thể xen vào tâm ta được sự hành thiền bằng chánh niệm này cũng được gọi là thu thúc gồm có sự thu thúc của sáu giác quan nằm giác quan cộng với tâm là sao? Theo Phật Pháp thì tâm là một giác quan. Sự thu thúc qua chánh niệm được ghi lại trong kinh điển như sau. Khi thấy một Phật, thì ta không nắm lấy cái tướng chung hay là những tướng riêng chi tiết của phật thấy, và ta không để cho tâm lơ là thất niệm. Nếu không, thì các tâm bất thiện như tham ái phiền não sẽ len vào giữ nhãn căn một cách cẩn thận, bằng chánh niệm là thu thúc qua sự thấy. Khi mắt thấy một vật, người ấy không lấy cái tướng chung của vật. Ví dụ như không có kết luận đấy là một người đàn ông hay là đàn bà, và không nắm cái tướng riêng chi tiết của vật mình thấy, tức là không để ý bàn tay hoặc con mắt người ấy đẹp xấu ra sao. Một thiền sinh không giữ gìn tâm, khi thấy một vật mà bắt vào chi tiết và làm cho các tâm sở bất thiện sanh khởi. Và khi tham ái sân hận sanh khởi thì chắc chắn hậu quả, khổ đau của chúng sẽ đi theo. Mục đích của tham thiền là không cho tham ái sân hận sanh khởi khi chúng ta đối diện vào một đối tượng nào. Vậy thì các sư cũng như các thiền sinh thường được khuyên dạy khi thấy một vật, ta không nắm cái tướng của vật đó Phương pháp này cũng giống như phương pháp mà Đức Phật dạy cho hai người Phật tử trong hai bài kinh khác nhau. Hệ thấy cái gì thì biết cái thấy mà thôi. Hệ nghe cái gì thì biết cái nghe mà thôi. Nếu một người có thể ngừng ở sự thấy, cái sự nghe, thì tâm bất thiện sẽ không có cơ hội để lẻn vào tâm mình. Làm thế nào để không nắm cái tướng? cái chi tiết. Làm thế nào để chúng ta ngừng ngay sự thấy mà không đi tới? Câu trả lời là qua sự hành thiện minh sáng. Chỉ có giữ chánh niệm thì chúng ta mới có thể tránh được, không nắm cái tướng của đối tượng, hoặc là không để ý đến chi tiết của đối tượng. Thường sư dạy khi hành thiện, ta chỉ ghi nhận đối tượng và không thêm bớt gì hoặc là chúng ta chỉ có sự chú ý đơn thuần đến đối tượng mà thôi. Khi ta thấy, sự ngừng ngay sự thấy, nghe âm thanh, ngừng ngay sự nghe, bằng cách ghi nhận, thấy, thấy hay nghe, nghe. Đó là lúc ta đang hành trì sự thu thúc bằng chánh niệm. Chánh niệm chính là sự tự chế lục căn vậy câu trên cũng được áp dụng với những đối tượng khác. Khi có một mùi hương chúng ta dừng ngay ở sự ngửi. Khi có một vị, chúng ta dừng ngay ở sự nếm. Khi có sự đụng chạm, chúng ta chỉ dừng ở nơi xúc chạm đó mà thôi. Khi suy nghĩ vừa sanh khởi trong tâm, chúng ta chỉ dừng nơi sự suy nghĩ, chúng ta không đi thêm không đi tới để bắt giữ cái tướng hoặc là các chi tiết của chúng. Như vậy chúng ta mới tránh không cho tầm bất thiện sanh khởi. Thu thúc qua trí tuệ Trí tuệ đây là sự hiểu biết. Sự hiểu biết chính nó là sự thu thúc. Trí tuệ ở đây được chú giải giảng nghĩa thêm là sự hiểu biết có tận diệt được ô nhiễm. Người hành thiền minh sát phải triển tâm định có thể quan sát, thấu suốt vào bản chất của sự vật. Khi thiền tập viên mạng, người này chứng nghiệm được Niết Bàn. Ngay giây phút người này giác ngộ, thì tất cả những ô nhiễm trong tâm cũng được tận diệt. Sự hiểu biết sanh khởi qua tâm thánh đạo này gọi là trí tuệ. Vậy hạnh thu thúc qua trí tuệ này là một hình thức cao thượng hơn tất cả các hạnh thu thúc. Trong thanh tịnh đạo có ghi thêm là khi thọ dụng tứ vật dụng với sự suy nghiệm chính chắn cũng được xem là một thu thúc qua trí tuệ. Các sư thường được dạy, khi mặc một cái y hay dùng một thực phẩm thì phải suy nghiệm về cái y hoặc về thức ăn mới tránh được sự tham ái hoặc là sân hận, ghét bỏ đối với tứ vật dụng. Trong cuốn Sutta Nipata kinh tập, có một câu kệ nói đến sự thu thúc qua trí tuệ như sau. Này Agita, dòng đời đang tuôn chảy được chặn đứng bởi chánh niệm. Như Lai dạy rằng sự kềm chế được dòng nước lũ này là do trí tuệ. Dòng đời ý muốn nói sự ô nhiễm, chánh niệm chặn đứng sự ô nhiễm. Ngăn chặn dòng nước lũ bằng trí tuệ ở đây là sự tận diệt ô nhiễm thành công được là do người có sự hiểu biết đúng đắn. Qua câu cởi trên, Đức Phật diễn tả sự thu thúc bằng trí tuệ. Khi hành thiền minh sát, chúng ta có chánh niệm lên trên đối tượng đang sanh khởi ngay trong giây phút hiện tại. Qua hành trì ta phát triển tâm định, và khi tâm định được phát triển một cách tốt đẹp vững vàng, thì lúc đó ta có thể thấy định luật sanh diệt này. Thấy được là chúng sanh và diệt, chúng là vô thường và chúng là khổ đau vì bị áp chế bởi định luật sanh diệt này. Thấy được bản chất sanh diệt ở đấy đó là trí tuệ, là sự hiểu biết. Chính nhờ hiểu biết này mà người thiền sinh có thể từ bỏ được khái niệm về sự thường còn hoặc về sự hạnh phúc. Sự từ bỏ này mới chỉ là tạm thời trong khi hành thiền thôi chứ chưa là sự từ bỏ hoàn toàn. Do đó mà trong khi chúng ta hành thiện minh sát, thì chúng ta cũng đang hành trì sự thu thúc với trí tuệ. Thu thúc thứ tư là hạnh nhẫn nhục, khánh ti son pha ra. Khánh ti có nghĩa là để một cái gì đó ở trên mình, hoặc là chịu đựng mang cái vật, dù ngụ ý chịu sự nhẫn nhục bằng cách tự kèm chế các sư vẫn được rèn luyện và cố gắng hành trì hạnh kiên nhẫn này. Trong kinh điển có ghi lại các hành trì kiên nhẫn như sau. Một tỳ kheo suy niệm một cách đúng đắn sẽ chịu đựng cái nóng cũng như cái lạnh, cái đói và khát, nắng gió mũi mọt, sẵn xích vân vân. Vị này sẽ chịu đựng lời nói không hay không tốt, không câu xua đuổi, chịu đựng những cảm giác đau đớn sắc bén, cái đau làm người ta khổ tâm. Cái đau có thể nguy hiểm tánh mạng. Tất cả mọi người đều phải nên vun bồi hạnh kiên nhẫn này vì nó rất quan trọng. Nếu không có tâm kham nhẫn thì chúng ta không thể nào hành thiện một cách tốt đẹp. Khí hậu có lúc nóng lúc lạnh, chúng ta phải cố gắng chịu đựng, đừng để cho tâm bị bực bội, hoặc là khi hành thiền có thể bị đói hay khát chúng ta phải cố gắng kham nhận với nó. Đối với mũi mộng cũng vậy, nhất là ở những miền quê. Có một dịp nọ sư có khóa thiền ở Cass Valley, ở đấy có nhiều mũi. Các thiền sinh bỏ mồm và khi vào mồm thì mũi bay vào cắn trong khi mình ngồi trong mồm. Lúc đó chỉ có cách thì mình hãy kiên nhẫn để chịu đựng mà thôi. Cũng vậy, ta phải tập nhẫn nhục đối với những lời nói cọc cặn thô thao. Khi hành thiện thấy có sự đau trong thân, thì ta muốn đứng dậy để bớt đau. Nhưng ta phải kiên trì, tiếp tục ngồi và cứ niệm lên trên cái đau đó. Khi niệm như vậy là chúng ta đang tự thu thúc qua hạnh kiên nhẫn. Kiên nhẫn là một hạnh rất quan trọng mà thiền sinh phải trao dồi. Ở miếng Điện có câu kiên nhẫn đưa đến niết bàn có kiên nhẫn mới chịu đựng nhiều điều kiện không thuận lợi. Nhờ vậy chúng ta tránh được tâm bất thiện, nhất là tâm sân hận. Khi tránh được sân hận thì tâm chúng ta được giải thoát. Từ đó, nó tạo nên những phước báo, những điều thiện lành. Sự việc chúng ta chịu đựng sự trống lạnh, mũi mỏng vân vân. Đó là một hạnh lành giúp chúng ta tránh sân hận, tránh ô nhiễm trong tâm, nhất là đối với cảm giác đau đớn, không dễ chịu sanh khởi trong thân tâm chúng ta khi hành thiện. Sư muốn quý vị lưu ý danh từ phản ngữ kháng ti samvara, kềm chế qua sự kiên nhẫn này. Đây không phải hai danh từ riêng biệt. Kháng ti và samvara nghĩa là kềm chế và kiên nhẫn, mà phải hiểu rằng sự kềm chế được thể hiện bằng đức kiên nhẫn. Hòa thượng Mahasi hay dùng chữ này để khuyến khích thiền sinh, vuông bồi hạnh nhẫn nhục. Thu thúc qua sự tinh tấn Virya Samvara Tự chế trong sức tinh cần là khi chúng ta dùng tinh tấn để giữ không cho những tâm bất thiện sanh khởi và loại bỏ những tâm bất thiện nào đã sanh khởi. Phật dạy về loại thu thúc này như sau ở đây. Vị tỳ kheo suy niệm một cách đúng đắn, không để cho một ý nghĩa tham ái sanh khởi. Khi nếu nó đã sanh khởi, vị tỳ kheo này sẽ từ bỏ nó, sẽ dời nó ra khỏi tâm mình, sẽ tận diệt nó. Vị tỳ kheo này để không cho ý nghĩ sân hận sanh khởi. Nếu đã có, vị này cũng sẽ loại bỏ nó, và cũng vậy với ý nghĩ ác độc vị này sẽ cố gắng bỏ nó đi, dời nó ra khỏi tâm mình và tận diệt chúng. Nói rằng loại bỏ đi khi ý nghĩ này vừa sanh khởi. Có nghĩa là khi những ý nghĩ vừa sanh khởi, thì vị này biết là có sự sanh khởi như vậy và cố gắng từ bỏ chúng. Vị này cần có sự cố gắng giữ chánh niệm trên sự bất thiện đó để ghi nhận sự bất thiện đó. Nên ở đây, tinh tấn rất cần thiết cho chánh niệm. Trong một bài kinh khác, Đức Phật có dạy về sự thu thúc qua sự cố gắng tinh tấn như sau. Nếu một người, một vị tỳ kheo khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, khi còn đang thức mà có một ý nghĩ tham ái hay sân hận sanh khởi, nhưng vị này chứa giữ nó không từ bỏ, không làm cho nó chấm dứt, thì vị này không có tâm xấu hổ điều bất thiện, không có sự cố gắng tinh tấn. Vị này làm biến để dễ chui, thiếu tinh tấn. Và nếu một vị tỳ kheo khi đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, đang thức, mà có một ý nghĩ tham ái sân hận sanh khởi, vị này không chấp chứa ý nghĩ nó, cố gắng từ bỏ nó, vất nó ra khỏi tâm mình vị tỳ kheo đó biết an trú trong hạnh. Sự biết xấu hổ điều bất thiện là một người có sự cố gắng tinh tấn, một người có tâm quyết chí. Chúng ta hãy xem lại sau một ngày hành trì như ngày hôm nay, thì chúng ta đã hành trì được những loại thu thúc nào? Trước hết là chúng ta có sự thu thúc qua giới, qua chánh niệm và qua trí tuệ, qua sự hiểu biết ví dụ khi ta thấy được sự sanh diệt của đối tượng đang quan sát, và chúng ta hiểu bản chất vô thường của đối tượng, thì chúng ta có thể nói là chúng ta có sự kiềm chế qua trí tuệ. Khi chúng ta cảm thấy đau trong thân, nhưng chúng ta cố gắng vẫn tiếp tục ngồi thiền không đứng dậy, đó là sự thu thúc qua kiên nhẫn. Chúng ta có thu thúc qua tinh tấn, vì nếu không thì chúng ta đã không hành thiền rồi. Vậy khi chúng ta hành thiện minh sát, là chúng ta hành trì đủ năm sự thu thúc, và chính năm sự kềm chế này sẽ đưa chúng ta đến mức tận diệt mọi ô nhiễm trong tâm. Sư mong rằng chúng ta sẽ luôn luôn cố gắng hành trì sự thu thúc kể trên cho đến mức viên mạng Lúc đó mọi khổ đau sẽ được chấm dứt ngay trong kiếp sống này. Sao? Sa-thu, sa-thu. Như Lai Thiền Viện, 25 tháng 10, 1998